Anakoza, bóng hồng sexy cơ bắp của New Jack. Anakoza lôi cuốn người đối diện nhờ những đường nét sexy trên cơ thể, hòa quyện giữa cơ bắp săn chắc và nét đẹp bốc lửa của người con gái Tây Ban Nha. Anna sớm đã có niềm đam mê với thể hình. Năm 16 tuổi, Anna bắt đầu tập gym và từ đó cô không muốn dừng lại nữa. Con đường tập gym đã giúp cô sở hữu thân hình nữ thần và công việc người mẫu lý tưởng. Thông thường, cơ địa người phụ nữ rất khó để xây dựng lượng cơ bắp giống như nam giới. Anna đã rất cố gắng tập luyện mỗi ngày. Bên cạnh đó, cô còn lựa chọn sử dụng những sản phẩm thực phẩm bổ sung thể hình để tăng thêm sức mạnh tập luyện, xây dựng và phát triển cơ bắp sau buổi tập. anna Anacosa tâm niệm, tôi thích có cơ bắp nhưng không mất đi sự nữ tính. Nhờ vậy, thân hình của cô vừa mang nét đẹp khỏe khoắn, lại vừa hấp dẫn nữ tính cô được mệnh danh là nữ thần thể hình Colombia. Đối với Anacosa, gym không chỉ là một môn thể thao tập trung vào thể chất mà nó còn là yếu tố tinh thần. Sức mạnh thực sự là trong tâm trí. Gym giúp cho Anacosa bứt phá bản thân, tìm được mục đích và niềm đam mê của chính mình. Mỗi ngày trong phòng tập là những giây phút mà Anacosa tận hưởng cảm giác phá đi giới hạn của bản thân Anacoja từng tham gia các giải đấu Arnold Classic Brazil để chứng thực kết quả tuyệt vời mà bản thân đã cố gắng trong phòng tập. Tập gym đã giúp cô trở thành người mẫu thể hình cho hãng thực phẩm bổ sung nổi tiếng tại Mỹ, New Jack. Cô có thêm nhiều cơ hội để phát triển sự nghiệp bản thân và hoàn thiện thân hình tốt nhất với các sản phẩm của New Jack. Anna chia sẻ, tôi không thực hiện chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt. Cô ấy thích ăn thịt đỏ, trứng và thịt gà Đối với carbon hydrate, Anna lựa chọn khoai lang và trái cây. Về thực phẩm béo, cô ấy thích bơ, cá hồi và dầu ô liu. Anna không phải chăm sóc bản thân quá nhiều vào chế độ ăn kiêng, đơn giản vì cô ấy đã có các sản phẩm thực phẩm bổ sung thể hình của hãng Newcheck hỗ trợ đắc lực. Đối với người tập gym, để phát triển cơ bắp, cần một lượng lớn protein cung cấp cho cơ thể mỗi ngày. Tuy nhiên, thực phẩm trong bữa ăn hàng ngày lại khó lòng cung cấp đầy đủ lượng protein cần thiết cho một streamer để xây dựng cơ bắp sạch, Anna lựa chọn Isofit. Đây là dòng isolat protein, tinh khiết và đẳng cấp nhất từ trước tới nay của hãng Nutrecht. Protein trong Isofit có thể tiêu hóa và hấp thụ cực nhanh, giúp Anna hồi phục cơ bắp sau khi tập luyện cường độ cao hoặc bất cứ lúc nào trong ngày cô ấy cần nạp protein cho cơ bắp. Có thể nói, đây là sản phẩm protein Anna yêu thích tin dùng, xây dựng cơ bắp cho bản thân.